của cháu có ghi âm không dạ vâng à, tiếp theo chương trình à, trong à, buổi à, à, trò chuyện tạ đàm ngày hôm nay trên nhóm của lan tỏa yêu thương tv cho mình lan tỏa yêu thương xin được kết nối tới chú hoàng anh khiêm à, một à, luật sư cũng rất là gạo cội trong làng luật sư việt nam À, thưa chỗ chú Hoàng Anh Khiêm, cháu có một số vấn đề thắc mắc như thế này đặt ra để chú có thể là cũng đưa ra góc nhìn của mình. À, cái thứ nhất đấy, đấy là vừa rồi bác công lý à, có một cái quan điểm đó là hiện nay chính viện kiểm sát phải là cái cơ quan tiên phong và cái cơ quan chủ chốt à, là cái cơ quan để mà giải quyết tháo gỡ cái nút thắt của cái vụ án biêu cục của voi à, chứ chưa cần phải đến à, vấn đề của quốc hội thì à, với một người là à, hoạt động trong lĩnh vực luật sư thì à, chú Hoàng Anh Khiêm chú có cái nhìn nhận à, đồng tình với quan điểm của bác công lý đưa ra hay không hay à, chú còn phát triển thêm hoặc là có những nội dung uh, gì đưa ra nó khác với so với ý kiến của chỗ bác công lý à, thì ờ, mời chú khiêm sẽ có cái góc nhìn trong chương trình hôm nay sau đó thì cháu sẽ à, đưa ra cái nội dung à, các câu hỏi tiếp theo để chú à, chia sẻ trong chương trình xin mời chú ạ à, chú xin cải chính với mình với anh em trong nhóm tòa đàm chúng ta thế này tức là chú không phải là luật sư mà chỉ là một nhà nghiên cứu khoa học giảng viên đại học à à, à giảng viên đại học 40 năm nay thôi còn tất nhiên về thỉnh giảng cho các cái trường đại ờ, học luật đấy thì chú cũng có tham gia thỉnh giảng một số ờ, cái chuyên đề hoặc là một số học phần ví dụ như lịch sử văn minh hoặc là lịch sử quan hệ quốc tế lịch sử thế giới và giảng ra về cái bộ luật Hồng Đức thời nhà Lê vân vân nhưng mà cái vấn đề mà, mà, mà cháu nêu ra đấy để xin ý kiến <laughs> chú đấy thì chú thấy rằng là bây giờ chúng ta nên bàn đến cái việc tức là giải pháp tình thế khủng hoảng pháp lý trong cái tình trạng đất nước đang suy vong đang bị đe dọa về độc lập chủ quyền và sự bất ổn chính trị nghiêm trọng thì tập trung trong cái cái chuyên đề này đấy thì chú thấy rằng là hiện nay tham nhũng nó trở thành quốc nạn rồi nội xâm ngoại phản thì đang là đe dọa đến độc lập chủ quyền đất nước chúng ta còn nhân dân đấy, lực lượng yêu nước lực lượng yêu tự do dân chủ hòa bình tiến bộ xã hội đấy. nhất là các cựu chiến binh của chúng ta đấy thì khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng vào cái thể chế hiện này chứ không phải là khủng hoảng niềm tin trong cái về cái nền tư pháp đang rệu rã đang bục nát và cụ thể là cái vụ án đu cục vào vòi cái đại án thế kỷ Bukovoy chúng ta hãy thử so sánh với những đại án đang diễn ra ví dụ như đại án kit test Việt Á rất nhiều bộ ngành liên kết vi phạm pháp luật và đây là cái sự khủng hoảng chính trị mang tính chất là chủ nghĩa tư bản phân hữu lũng đoạn nhà nước của các phe nhóm lợi ích mà nó đã gián tiếp gây ra thảm họa diệt vong 30.000 người ở Sài Gòn và 43.000 người trong toàn quốc nó tàn phá nghiêm trọng cái, cái nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh vì thành phố Hồ Chí Minh là lâu nay là, là chiếm tỷ trọng GDP hàng đầu Việt Nam hàng năm hàng năm ngân sách tám mươi phần trăm thế nhưng chỉ giữ giữ lại được sáu tỷ tức là khoảng hai phần trăm gì đó thôi trong cái cái, cái, cái, cái trợ giúp xã hội hay là, là, là, là khắc phục cái đại dịch covid cho nên gây ra cái thảm họa này đấy gây ra cái sự khủng hoảng đúng là nhà nước này đấy. chúng ta không loại trừ với sự can thiệp của tư bản nước lạ và phe nhóm nội phản nói thẳng ra là là của Trung Quốc đại dịch đã bung và toang ở Hà Nội có nhiều lúc là lên tới 7 ngàn đáp không một ngày rồi rất nhiều tỉnh thành bị đe dọa nguy cơ lây lan trên diện rộng và tôi nghĩ rằng là bộ trưởng tô lâm đấy bộ công an đấy đã biết điều này sẽ xảy ra từ năm 1919 nhưng để đến năm 2022 đấy thì mới mới bung vào toàn và đưa ra xét xử nó mới chỉ bắt là, là, là chủ tịch hà nội với lại bộ trưởng bộ y tế liên quan đến hai cái bộ thế là bộ ờ, khoa công nghệ và cái bộ y tế Bộ Y tế đã rất bê bối từ năm 1, 2011 đấy, với Bộ trưởng Nguyễn Kim Tiến. Thì ngay từ hồi đó cái, cái hệ lụy từ cái công tác cán bộ và, <laughs> và đồng chí Nguyễn Phú Trọng phụ trách đã có vấn đề rồi bộ y tế liên tiếp đưa ra những cái vụ buôn thuốc giả ở phạc ma vn phạc ma rồi bộ thứ trưởng trần quốc cường thì buôn thuốc ung thư giả bằng than tre hậu quả không biết là nó gây ra bao nhiêu là cái chết oan uổng cho bao nhiêu ngàn người nhưng mà lại bị xét xử cho có 4 năm rõ ràng tư pháp này là tư pháp bao che tư pháp chạy án và cái sự tham nhũng này nó nó chuyển cái, cái tài sản từ những kẻ tham nhũng này sang những kẻ tham nhũng khác thôi và tham nhũng tư pháp nó đã thể hiện rõ trong cái phát biểu của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng Quốc hội rất nhiều những cái là thống kê gần đây là năm ba ngàn vụ đề nghị là, là kháng nghị giám đốc thẩm thì hệ thống tư pháp gieo giá hiện nay đấy thì sẽ sửa đến bao giờ và sửa ra sao với cái, cái tồn động khủng khiếp này và nhiều những cái đại án khác <laughs> xuất hiện trong một vài năm gần đây thôi chứ còn trước đó thì nhiều lắm ví dụ đại án cục lãnh sự bộ ngoại giao gần 600 chuyến bay gọi là giải cứu ngạo nghễ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái uy tín quốc tế Ờ, bác bác bác công lý tân bích ạ bác công lý tân bích không ờ, bác người quạt nó vào vâng mời chú mời chú uh, khiêm tiếp tục và dạ, người hướng chiêu cái ảnh hưởng này đấy đó là cái chủ tịch nước và bộ trưởng bộ ngoại giao cái vụ bắt cóc trịnh xuân thanh đấy vẫn đang là được chính phủ Đức, Thủ tướng Đức chỉ đạo tiến hành tiếp tục điều tra bắt giữ và có nguy cơ là hồi tố quốc tế không đơn giản là chỉ ở Đức thôi Thế còn đại án bưu cầu của voi của chúng ta đấy chúng ta đã nói rất nhiều nói đến phát nhàm chán hơn rồi đấy thì tôi khai quát nó là cái vụ án giết người có tổ chức của thế lực ngầm với mưu toàn lật đổ thể chế theo cái sự chỉ đạo của tình báo Hoa Nam và ở cái quy mô đấy, bộ ba tư pháp gồm các cơ quan chuyên án Long An cơ quan công quyền Long An rồi đến là bộ ba tư pháp trung ương từ địa phương đến trung ương này. là đều vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì đã có cái tin ờ, mới nhất từ đài phát thanh bắc kinh cái này không phải là tin đồn đâu là tránh án toán dân tối cao nguyễn hòa bình đấy sẽ là tổng bí thư tương lai của đảng cộng sản việt nam và, <laughs> và khi đó đấy thì việt nam sẽ là chư hầu nô lệ của cộng hòa nhân dân trung hoa <laughs> chuyện này là, là chuyện có thật Ồ, cái cái nguồn tin này là là của của đài Trung Trung Trung Hoa nó phát à, tin đài phát thanh à? Bắc Kinh. À, đài Trung Hoa Bắc Kinh ờ, đã phát ra cái thông thông, thông tin đó. Đài phát thanh Bắc Kinh. à. Hoa Nam Hoa Niết gì cả ghê rợn vậy kìa thế còn cái tin đồn và Nguyễn Hòa Bình về làm ờ, bí thư thành ủy Hà Nội đấy <laughs> cái chuyện đó là cái, cái chuyện là, là, là nó tung tin đồn nhảm thôi Alibaba nói là ta đăng một cái bài là ờ, Nguyễn Hòa Bình đã về đến Hà Nội về Hà Nội <laughs> thực ra ông đi công cán miền Trung miền Nam bây giờ ông về Hà Nội thôi <coughs> thế thì rõ ràng đấy là cái vụ án bức cầu vai mà chúng ta đang bức xúc này, này. bức xúc cũng đúng, đúng thôi nó trở thành cái giọt nước tràn ly của khủng hoảng tư pháp chúng ta đều biết rằng là những nỗi đau nhỏ thì không thành vấn đề nhưng mà nhiều nỗi đau nhỏ sẽ gây ra sự bùng nổ hay sự tan vỡ có khi chỉ thêm một chút buồn đau thôi đấy thì sẽ không cứu vãn được nữa. cho nên có cái thành ngữ gọi, gọi là <laughs> giọt nước tràn ly là như vậy mà, <laughs> mà cái ý kiến này của tôi cũng đã được nhiều kênh nên là sử dụng <laughs> thế thì giải quyết cái giọt nước tràn ly này như thế nào rõ ràng là đảng không còn là cái khả năng giữ thái độ im lặng nữa <laughs> trong trong luật thì có cái cái quyền im lặng nhưng mà đó là đối với lại những phạm nhân nghi phạm khi mới bị bắt thôi đấy, giả sử như hồ duy hải mà biết cái, cái luật im lặng này đấy nó im lặng nó không nói gì cả thì chả làm gì được nó nhưng đánh đau quá thế nó phải nói thôi <coughs> thế thì bây giờ chúng ta bàn cái gì để cho mình có đặt vấn đề cho chú thế là quả bóng sẽ vào chân ai à, vâng À, cháu ờ, thì ờ, cháu ờ, rất là tâm đắc với một cái vấn đề mà vừa nãy chú đưa ra mà nó cũng khiến cho cháu rất là sởn gai ốc. Đó là đài phát thanh Bắc Kinh phát đi một cái thông tin mà nó động trời đến như vậy. Trong khi đó ở Việt Nam chúng ta thì <laughs> đúng không? Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là thấy được cái bản chất của Bắc Kinh là như thế nào rồi. Chúng luôn luôn dùng mọi âm mưu thủ đoạn để thực hiện được cái mưu đồ biến đất nước ta trở thành cái một cái phần lãnh thổ của họ. Hay nói một cái khác là có khả năng họ còn đạo diễn cả vấn đề góc độ chính trị để uh, những cái con người họ cài cắm leo cao chui sâu uh, và rồi sẽ trở thành uh, nắm quyền và trở thành một cái nước chư hầu cho uh, phương Bắc thì đây là một cái vấn đề mà cháu thấy là một nguy cơ lớn của đất nước Việt Nam của chúng ta hiện nay thì uh, có một cái vấn đề đặt ra là uh, với những cái âm mưu thủ đoạn đó của các thế lực phương Bắc thời gian vừa qua thì có rất nhiều người người ta cũng đã uh, nói rồi và đặc biệt là có cả những vị tướng lĩnh công an quân đội như tướng Trương Giang Long à, hay là rất là nhiều cũng đã nói về cái vấn đề âm mưu của Bắc Kinh rồi thì à, trước cái thông tin mà nó động trời đến mức mà ông ta mà lên lại làm tổng bí thư nữa thì thực sự là đến bây giờ thì dân Việt Nam chúng ta thì um, quá là căng thẳng đúng không chú Hoàng Kim? Đấy, vậy thì theo chú theo theo chú thì à, thì thì cái âm mưu đó của các cái thế lực đó kể cả ở bên trong ờ, trong nội sâm của chúng ta và cái cái cái âm mưu đó của cái bọn bành trướng uh, Bắc Kinh chúng có thực hiện được hay không và đảng ta à, nhà nước ta à, có đấu pháp để mà ngăn chặn cái nguy cơ đó hay không thì rất mong là với góc nhìn của chú Hoàng Kim chú đưa ra cái nhận định của mình mời chú cái chỉ đạo này thì là chắc chắn nó nằm trong cái nằm trên cái bàn của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rồi vì ông Nguyễn Phú Trọng là phụ trách công tác nhân sự mà mọi bê bối là đều từ cái nhân sự này mà ra cái đại án như vừa rồi Nguyễn Kim Tiến đây rồi là, là Nguyễn Thành Thành Long đây rồi là Chu Ngọc Anh đây là đều do là nhân sự của của tổng bí thư hết đấy. Nói sơ sơ như vậy là cháu hiểu rồi phải không? <clears throat> bây giờ trở lại cái vụ án Bukoco và mấu chốt của nó là quyết định 05 của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao <clears throat> thế thì chúng ta cãi lý trong lúc mà cái pháp lý của Việt Nam nó đang bê bối như vậy thì rõ ràng là cãi vào khoảng không rồi và giới chức chính trị đó thì giữ chức công quyền đấy hay là tứ chúa đấy buộc phải im lặng né tránh vừa rồi là các cựu chiến binh cái nhóm của hóng phim tv đấy mai xuân bích thế <laughs> là các vị cựu chiến binh khác đấy là đề nghị là tháng 8 này mà không xử xử lý cái vụ án này đấy họ không có ý kiến gì đấy các cựu chiến binh sẽ kéo ra Hà Nội ngồi lì ở tứ trụ và xin hỏi một câu trả lời là tứ trụ sẽ xử lý vụ án này như thế nào phát biểu để cho nhân dân biết nên <coughs> tôi nghĩ cái chuyện này rồi cũng lại chỉ mà im lặng thôi đưa lại nhận kế bút thì nhé kế bút đã từng ký vào những bản án trung tâm từng ký vào cái huân chương lao động hàng ba cho Việt Á từng ký vào huân chương quân công hạng nhất chiến công hạng nhất cho ba chiến sĩ công an chết thiêu tại đồng tâm tôi nghĩ rằng pháp luật Việt Nam chúng ta đã bê bối ngay từ cái phiên sửa đấy và cái tòa án mà sửa cái, vụ đó à, vụ án à, đồng tâm đồng xanh này. và Bùi Thị Vấn Hà Bùi Thị Nối là con nuôi của Cụ Kình hoàn toàn mù chữ trong phiên tòa thì ngay giữa phiên tòa thì bà đã nhảy lên nhảy lên bàn đấy, nói thẳng một câu mà khiến cả rung động cả thế giới đó là có luật pháp mà tại sao không thi hành rõ ràng là, một phiên tòa là vi hiến không xử theo luật pháp thì <coughs> cái quyết định 05 đấy hội đồng thẩm phán ờ, tòa án nhân dân tối cao đấy bác kháng nghị của viện kiểm sát nhân tối cao cho rằng kháng nghị này là không đúng pháp luật vì nó diễn ra trong quyết định ờ, số 639 của Chủ tịch nước IDCTN 639 cái ngày 17 tháng 5 năm 2012 Chủ tịch nước Trương Tấn, Trương Tấn Sang bác đơn xin đơn giảm án tử hình của Hồ Duy và cho rằng là quyết định này đang có hiệu lực viện cảnh sát là chống lại chủ tịch nước trở lại anh một chủ tịch nước thế nhưng mà ông ta lại quên rằng không biết là, là, là nguyễn uh, nguyễn trí tuệ ai là nguyễn hòa bình đã nói rằng là giáo như là không đúng pháp rồi, thì tôi nghĩ rằng là họ đã quên bởi 2014 không ạ là cũng chiến chủ tịch nước trên tấn sang đấy cũng đã ra lệnh là tạm hoãn thi hành vụ án Hồ Diệp hoãn tiền thuốc <laughs> sau này <laughs> tranh án ờ, có tranh án tòa nhân dân long an lê lê quang hùng ạ lê quang hùng à. viết tờ giấy a 4 ờ, viết tay đấy cho gia đình bà loan <laughs> một cách tức là, là, là trái pháp luật như vậy nhưng mà trong cái quyết định của tạm thi, à, tạm hoãn án à, thi hành án tử hình đó. Thì chủ nước chủ tịch nước Trần tấn sang cũng đã ghi rõ là các cơ quan tư pháp phải là báo cáo điều tra lại tổ chức điều tra lại báo cáo với chủ tịch nước thế nhưng mà hệ thống tư pháp đâu có làm đâu cho nên là cái quyết định 05 này chúng ta thấy rằng nó không nó vi hiến mà nó nó hoàn toàn bị vô hiệu hóa rồi thì cũng chính nhờ cái bão, cơn bão phẫn nộ này đấy cái mưa gạch đá nước bọt của báo chí đấy cộng đồng mạng là chúng chiến binh quan tâm đến thế sự tiếp tục là bung và toang cái, cái vụ án bầu cuộc cầu vài này ra. Chào anh Đức, chào Quốc không thì những cái điều rốt nát và ngu ngốc của của đồng thẩm phán toàn tối cao đấy với ngài tránh án của Ngô Bình đấy mới được phanh phui ra mới được phanh trần ra dối trá ngu dốt và rất là nhẫn tâm rất là dã tâm rất là dã man rất là khốn nạn cho nên một uh, đồng nghiệp của tôi là giáo sư tiến sĩ khoa học Thái Vinh Thắng cựu chủ nhiệm cái khoa pháp luật hành chính nhà nước ngay cái trường đại học luật Hà Nội ông đã từng tu nghiệp lấy bằng thẩm phán của trường à, thẩm phán à, quốc gia Cộng hòa Pháp tại Đô ông nói thế này nếu không hủy bản án giám đốc thẩm Hồ Thế Hải uy tín của nền tư pháp Việt Nam sẽ sụp đổ hơn hai năm rồi hai năm hai ba tháng rồi phải không ạ <laughs> nhưng mà nó tư pháp Việt Nam vẫn còn lù lù ra đó tranh án toán đôi cao vẫn đi khắp nơi như vậy vẫn chưa bị xử lý chưa bị phế chuất thế thì là cái nền tư pháp Việt Nam đã sụp đổ hay chưa thực ra nó sụp đổ rồi một nhà báo khác thì viết thế này nhận xét xem xét toàn diện quá trình giám đốc thẩm của vụ án tôi nhận thấy ngài phó giáo sư tiến sĩ tranh án toán nhân tối cao nguyễn hòa bình có trình độ tương đương với một sinh viên năm thứ nhất của trường trung cấp pháp lý loại trường mà tồn tại ở nước ta gần 30 năm trước <laughs> sinh viên đâu rồi còn còn tệ hơn cái rốt chuyên tu ngu tại trước ông này không học tại trước mà là sinh viên năm nhất cái trường trung cấp pháp lý thôi <laughs> đau xót cho một nền tư pháp mà. <laughs> sư phạm công bình đã nhận xét là chua chát thế này vụ án này tất cả đều căn cứ vào con số không bốn năm không rồi đó không chứng cứ không tăng chứng không vật chứng không cả pháp nhân không có người liên quan không luật sư vậy mà chúng nó có bảy mười bảy đứa đồng loạt dơ dao chém thằng bé <laughs> một vị phó giáo sư tiến sĩ luật ấy, đã từng ngồi ghế tranh án toàn tối cao đấy nguyễn hòa bình đấy bởi vì xì và xem thường như vậy thì còn gì nhục nhã e chè bằng <laughs> thế trong cơn hoảng loạn ấy thì là ông tránh án của mình đã dãy dụa phản ứng một cách yếu ớt chứ không phải là là, là, là, là ngang đi khắp nơi đâu thực ra là ông ta đang, đang bị hành hạ bởi tinh thần về bản án tinh thần lịch sử sẽ kết án như thế nào thế nên ông xua ông nguyễn trí tuệ là hù dọa rồi quy kết cái... truyền thông trên mạng là những thông tin bịa đặt kêu gọi chống vai hệ thống tư pháp cơ quan tố tụng từ trung ương đến địa phương bôi nhọ quy kết cả nền tư pháp Việt Nam thì Nguyễn ờ, Trí Tuệ ờ, hoàn toàn không có trí tuệ khi ông ta lại còn đưa ra một cái, cái nhận định rốt nát của mình khuyến mãi cái tội hiếp dâm cho hồ duy hải là có lợi cho bị cáo <laughs> khuyên mai cái tội hiếp dâm là bỏ nó tội phạm đấy và ông ta mắc tội đấy không đơn giản đâu <coughs> thế rồi là từ những cái phản ứng đó ấy, thì chúng ta thấy rằng là dư luận xã hội công luận đã lên tiếng quyết liệt hơn nữa dữ dội hơn nữa nào là ông ta gian lận tuổi tới năm tuổi để đủ tuổi cơ cấu vào ban chấp hành trung ương nhiệm kỳ 13 và kết quả là ông ta còn được cơ cấu vào bộ chính trị là của sắc Việt Nam đó. cái bằng chứng này đã rõ ràng rồi tôi có đầy đủ tài liệu hồ sơ chứng cứ với cái quyền sử dụng đất do ủy ban nhân dân kia quận Hoàng Mai cấp cho quân Hòa Bình hai thửa đất thửa thứ nhất là cấp giấy AD năm năm tám hai bảy năm, và thửa đất số 47 tờ bản đồ số 3 diện tích 119 1,8 mét vuông cấp ngày 30 tháng 12 năm 2005 và là tại Pháp Vân phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai Hà Nội sổ thứ hai cái sổ cấp giấy 2L 341 74 tại thửa đất số 58 tờ bản đồ số 3 diện tích 73 mét vuông cấp ngày 12 tháng 9 năm 2007 đó là tại pháp vân cùng hoàng liệt truyền thống là pháp vân nhưng mà là pháp văn nhá cái, <coughs> cái, cái năm sinh của ông là năm 1953 bà vợ là Phùng Nhật Hà sinh năm 1960 mọi người cho rằng nó có thể nhầm lẫn nhưng không lẽ là nhầm lẫn nó trùng lập cả hai vợ chồng mà con số 3 cho nên biết rằng là chỉ cần là, là nối nó vào bụng thôi là hai cái đầu đầu vào đuôi vào bụng thôi là thành số 8 rồi dễ hơn cái cái, cái chuyện mà mươi một vòng lên thành con số 6 <laughs> Trần Đại Quang đấy Trần Đại Quang cũng ờ, được ờ, đưa ra nghi vấn về khai man tuổi ông sinh 1950 trong rất nhiều giấy tờ công chức thế nhưng trong cái tờ khai đấy để mà ứng cử và đại hội 13 đấy thì là ghi là 1956 1950 mà vòng lên một cái dâu nữa thôi là thành con số 6 đúng <laughs> thế nhưng mà mà cái chuyện này cũng không, không đưa ra cái ủy ban kiểm tra để xác minh nên kiểm kê chim nổi của chim của nổi của ông Nguyễn Hòa Bình thì còn khủng khiếp lắm giấy tờ sử dụng đất chỉ là cái, cái minh chứng về khai man từ tuổi thôi cái này là vi phạm pháp luật rồi theo cái quyết định 69 vừa rồi thì, quy định 69 vừa rồi thì, đủ điều kiện để mà khai trừ ra khỏi đảng <laughs> nhưng mà ông ta vẫn chưa chưa được sờ đến thì <coughs> cái quyền sử dụng đất đấy là căn biệt thự số 3 căn biệt thự BL 0902 đường Bằng Lăng 9 diện tích đất 504,30 m2 tại khu Vinhome Rivai bị vai sai với cái giá là 21,8 tỷ đồng rồi Nguyễn Hòa Bình và Phùng Nhật Hà đứng tên cái căn biệt thự Vinhome Riverside AD01 nữa. số 58 tại đường Hoa Anh Đào diện tích đất là 305.819 m 2 và mua với giá 13 tỷ rồi Nguyễn Việt Anh sinh ngày 27 tháng 9 năm 1990 con trai Nguyễn Hòa Bình đứng tên thứ năm đấy là căn biệt thự Vinhome Drive sai HP0833 đường Hoa Phượng Thảo <laughs> nằm trong khu Vinhome Drive sai mua ngày 19 tháng 11 năm 2014 diện tích đất 430 m vuông với giá 18,9 tỷ đồng do Nguyễn Tuấn Anh và vợ là Hoàng Minh ký đứng tên mà minh thúy đã từng theo pháp cùng cha đấy cha chồng này đi khắp nơi úc châu rồi là châu âu phải không? chăm sóc <coughs> thì cái chuyện này luôn nó đã xem nói sau nó không là án hình sự đấy không đơn giản đâu án dân sự <coughs> thứ năm đấy à, rồi thứ sáu đấy là căn biệt thự số E01 thuộc dự án khu nhà ở thấp tầng số 15 ngõ 91 vùng Nguyễn Tri Thanh quận Đông Đà Hà Nội do công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phú Điền là chủ đầu tư được con dâu Nguyễn Tranh Án Hòa Bình là Hoàng Minh Thúy đứng tên mua ngày 4 tháng 1 năm 2013 diện tích đất 94,88 m2 tổng diện tích sàn 428,9 mét vuông với giá 10,8 tỷ đồng tài sản thứ bảy đấy là căn hộ 1411 Vincom Center Hà Nội tại khu căn hộ cao cấp Vincom Center 114 MHD Hà Nội đường Nguyễn Tân Anh đứng tên mua vào ngày 17 tháng 5 năm 2009 với giá 6,7 tỷ đồng thứ 8 cuối cùng ấy, là căn hộ xe không biết là còn thứ mấy nữa 25.3 tầng 25 tòa nhà CT1 Vincom tại Trung Hoài Cầu Giấy Hà Nội do vợ chồng Nguyễn Tuấn Anh và Hoàng Minh Thủy sở hữu có diện tích 143,8 km vuông đấy là Hà Nội còn là Quảng Ngãi đấy chúng ta biết rằng là đang lùm xùm cái vụ FLC đấy và phát hiện ra năm 2019 thì ông Nguyễn Hòa Bình đã về cắt băng Khánh Thành khu nghỉ dưỡng đó là đất chiếm của bà con nghèo Quảng Ngãi để làm hai dự án nên gần một tỷ một ngàn năm trăm tỷ đồng cái dự án là 1.500 tỷ đồng Rồi bây giờ điều tra ra thì không biết là, con số này có tăng lên không bởi vì đây là con số của năm 2019 <coughs> chúng ta biết rằng là, là tổng bí thư nguyễn phú trọng là trong mấy nhiệm kỳ liền đứng đầu cái trưởng ban cái nhân sự của đại hội đảng trên tờ báo lao động ra ngày 4 tháng 5 năm 2020 đấy thì ông có đăng bài có tựa đèn thôi này là nhân sự khóa 13 không để loạt người giàu nhanh nhiều đất không rõ nguồn gốc vào ban chấp hành trung ương thì rõ ràng là, là cái khối tài sản này người ta đã biết từ rất lâu rồi tổng bí thư bộ chính trị rồi ban cho hành trung ương biết rõ hết rồi thế tôi xin hỏi ngài tổng bí thư đấy ông trịnh án quân hòa bình có thuộc vào loại giàu nhanh và nhiều đất không nguồn gốc đã rõ ràng như vậy rồi. bây giờ với vấn đề tài sản thì chúng ta thấy rằng là, là không thể nào một tranh án liêm khiết với lương là tôi cho rằng là cứ ba chục triệu một tháng đi mà không ăn gì đấy thì ông ta đã mua đồng một thửa là hai thửa đằng này có tám cái khu nhà khu đất biệt thự cao cấp chung cao cấp rồi là cái sự phẫn nộ của công luận ấy còn bung ra cái cái mối quan hệ để cho là tế nhị giữa bố chồng và nàng dâu và nói rằng là trong những cái chuyến xuất ngoại của ngài tranh án luôn có sự tháp cùng ngủ quân dâu đi theo để nâng đỡ nâng đỡ ngài tranh án những lúc trái gió dở trời Trời trời thì chưa thấy đâu nhưng mà trái gió cho nên phải luận lèo theo thơ hồ xuống lương chúng ta biết rằng ai nói gì rồi. <coughs> cho nên với cái dư luận này thì Nguyễn Hòa Bình cũng đã đưa ra đưa ra cái ý kiến của mình năm 2000 19 đấy và ngày 20 tháng 5 thì báo Việt Nam Net đã đăng cái bài viết của Nguyễn Hòa Bình đấy. là bố chồng quan hệ với con dâu có coi là loạn nhân hay không rồi là tranh án Hòa Bình <coughs> đặt vấn đề bố chồng quan hệ với con dâu cha dưỡng con riêng của vợ có bị coi là loạn luân hay không thế nên vấn đề nó thuộc vấn đề đạo đức mà pháp luật đã cấm Bây <coughs> giờ là bộ luật hình sự chúng ta quy định về các tội xâm phạm tình dục quan hệ không trong sáng thì nếu vấn đề này bại lộ ra đây thì cùng lắm đấy thì ngài tránh án chỉ bị kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc rồi chứ không thể xử lý vào mặt hình sự được bởi vì nó không có bằng chứng có ra không có bằng chứng nhưng mà vẫn kết tội được cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng là chúng ta cứ cãi lý cứ nêu ra những chứng cứ trong cái tình trạng mà cả ba cơ quan tư pháp đều im lặng tứ trụ im lặng ban chấp hành trung ương im lặng quốc hội im lặng không trả lời chúng ta nêu làm cái gì đó bây giờ cho nên là điều đó chúng ta phải suy luận thôi không phải suy đoán vô tội mà là suy đoán có tội và cái tội này là lịch sử sẽ sẽ xét xử <laughs> sẽ phán xét <laughs> có nghĩa là chúng ta cứ ngấm ngầm theo dõi xem đảng ta tồn tại bao nhiêu lâu nữa chế độ này tồn tại bao nhiêu lâu nữa và các cái nhân sự các cái phạm nhân thế kỷ này sẽ chết như thế nào con cháu họ sẽ ra sao <laughs> thì lịch sử sẽ phán xử thôi <laughs> thế còn ờ, trong tình trạng mà bắc kinh nó chỉ đạo như vậy đấy thì đảng ta đấy là bộ chính trị hay là các thế lực ngầm này đấy cũng do tình báo hoa nam nó chỉ đạo thì đều phải là làm theo như những con rối mà Bắc Kinh nó giật dành tôi nghĩ đó đó là một cái, cái nỗi nhục đấy to lớn nhưng không đơn giản cho nên ngày hôm qua tôi có nói cái ý tức là ám ảnh quá khứ đó là cái cái họa phụ thuộc chúng ta không bao giờ thoát trùng được phải nói là vài thập niên qua chúng ta đã có vài cơ hội thoát chung thế nhưng mà năm 90 thì tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã nói rồi tôi không biết dựa vào Trung Quốc thì có thể mất nước sẽ mất nước nhưng mất nước còn hơn mất đảng có lẽ là chú cũng chỉ nói ý dập dạp như vậy thôi còn nói nhiều quá thì nhiều khi là nó lại <laughs> trở thành nhàm đúng không dạ vâng xin uh, chân thành cảm ơn uh, chú Hoàng Anh Khiêm cũng uh, đã có một cái nội dung chia sẻ trong cái uh, buổi tọa đàm ngày hôm nay và đưa ra cái nhận định của chú à, trong đó cháu thấy rằng là thông qua cái câu chuyện chia sẻ của chú thì thường thấy những cái vấn đề nguy cơ của dân tộc đặc biệt là nguy cơ bị các thế thế lực phương bắc à, họ nhòm ngó thậm chí là à, họ bành trướng đất nước của chúng ta và ở trong chương trình hôm nay cũng rất là cảm ơn chú Hoàng Kiêm cũng đã hệ thống lại những cái thông tin mà trước đây cộng đồng mạng họ đã à, đồn thổi về vấn đề liên quan tới à, các cái khu biệt thự, các cái tài sản à, trong đó có 8 cái khu biệt thự à, của ông Tránh Nguyễn Hòa Bình mà đã được được à, cộng đồng mạng à, tuyên truyền à, tung thông tin trong thời gian à, những cái năm trước đó thì hôm nay thì chú cũng đã nhắc lại một lần nữa À, trong đó thì à, những cái tài sản về sau đó thì à, cũng chưa có thông tin kiểm chứng nhưng mà cái vấn đề hai cái à, miếng đất ở quận Hoàng Mai thì cái điều này chúng ta đã thấy rằng là à, rất là rõ ràng rồi. Cảm ơn à, chú Hoàng Anh Kiêm rất là nhiều và mong rằng à, lãnh đạo Đảng nhà nước cũng phải thấy được những cái vấn đề cán bộ đảng viên chúng ta làm sai và có biện pháp xử lý cũng như là chúng ta đề phòng được những cái vấn đề ngọa họa từ thế lực phương Bắc à, gây nên cho dân tộc ta à, trong suốt thời gian vừa qua mà chúng chưa bao giờ từ bỏ âm mưu. Cảm ơn à, chú Hoàng Anh Kiêm rất là nhiều.